Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Giang Crypto Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang.com Đây là video đầu tiên trong chuỗi series video hướng dẫn cách sử dụng à, sàn Binance cho người mới bắt đầu từ A đến Z Vậy à, series danh sách video này có những nội dung chính gì ạ? Đầu tiên nhất thì mình sẽ giới thiệu cho bạn là Binance là gì cũng như là ưu nhược điểm của sàn Binance so với các à, sàn giao dịch crypto khác Tiếp theo thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản sàn Binance giảm 10% à, phí giao dịch cũng như là cách à, xác minh danh tính à, KYC sàn Mainland rồi cách xác thực hai yếu tố 2FA để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản Binance của bạn trên cả điện thoại cũng như là trên cả máy tính nha. Game nữa thứ ba thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta nạp tiền vào sàn Binance, cách mua bán coin trên Binance, cách sử dụng Binance Convert để chuyển đổi giữa các đồng coin với nhau. Rồi tiếp nữa thứ tư, mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta kiếm tiền trên Binance, đào coin trên Binance bằng Binance Pool rồi ờ, cách dùng Binance Earn như ờ, long pool, rồi ờ, tính năng Saving, Staking, tiết kiệm trên Binance, cũng như cách đánh Future Margin cơ bản trên Binance. Và thứ năm là mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta rút tiền từ Binance về ngân hàng. Cũng như là thứ sáu là chúng ta sẽ đi tìm hiểu Binance có lừa đảo không, Binance thật sự uy tín không. Và còn rất nhiều các nội dung khác nữa nha. Thì đó là những nội dung chính mình sẽ chia sẻ trong chuỗi ờ, series video hướng dẫn cách sử dụng ờ, sàn Binance cho người mới bắt đầu từ A đến Z. Và trong video tiếp theo ấy, thì mình sẽ ờ, giới thiệu cho bạn là Binance là gì cũng như là chia sẻ ưu nhược điểm của sàn Binance so với các sàn giao dịch crypto khác. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.